Căn nhà mình thì nằm ngay trên trục đường của đường ờ, Thống Nhất thuộc phường 15 ờ, quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và căn nhà chúng ta thì ờ, nhà xây mới và nằm trong một khu giải khu nhà lầu và khu xây dựng đồng bộ nha. Thiết kế khá là đẹp và được gia chủ tặng full nội thất nha quý vị. Điều đặc biệt của căn nhà mình đây là một căn nhà với đầy đủ tất cả công năng nha quý vị, cũng như là khu vực sân đậu xe máy, gara ô tô, phòng khách, phòng bếp và căn nhà chúng ta thì có lên đến 4 phòng ngủ và 7 nhà vệ sinh, có một phòng cao kê ở bên trên luôn nha quý anh chị, khá là đẹp này và nằm trong một khu dãy, khu à, phân lô, khu xây dựng, khu đồng bộ nhá. Rất là tuyệt vời. Và căn nhà mình thì có chính là hướng bắc phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch. Và ở đây thì uh, toàn bộ những căn à, nhà lầu và cũng như là xây dựng và cũng như là bán được một số căn rồi và nằm trong một khu giải à, à, an ninh rất là tuyệt vời nha quý vị ngay sát bên của căn nhà chúng ta thì sẽ có công viên cũng là con đường của căn nhà mình thì một con đường rộng lên đến khoảng uh, uh, 6 mét và một con đường thông hình bàn cờ nhá. Ngay sát bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có một cái công viên này vui chơi về buổi chiều nha quý vị. Đấy, và với căn nhà chúng ta thì nhà xây mới và được tặng full nội thất đầy đủ kèm theo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 Vâng, bên ngoài thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt và có thêm kính cường lực nha làm được làm bốn cánh và bên trong thì ờ, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh luôn nha quý vị đây là một mẫu nhà cực kỳ là đẹp và nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường thống nhất thuộc phường 15 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và với một căn nhà là ngang 4m2 à, và độ dài là 11m và đường sau là nửa hậu 7m nha thiết kế ờ, một trệt một lửng và ba tầng lầu bốn phòng ngủ chính và có lên đến ờ, ờ, bảy 7 nhà vệ sinh và bên dưới thì chúng ta sẽ có khu vực để xe máy này Cũng như là khu vực uh, bếp ăn ở đường sau Và bên trên thì chúng ta sẽ có phòng khách cũng như là có một phòng karaoke Riêng ở bên trên uh, khu vực uh, tầng lửng nữa nha quý vị Nhà mình thì nửa hậu nên là thiết kế không gian Căn nhà mình rất là rộng cũng như là phòng và đầy đủ tất cả nhu cầu nha quý vị Khu vực ở bên ngoài đây thì à, chúng ta sẽ có một khoảng sân đậu xe máy này ở bên dưới cũng là khu vực đậu ô tô được luôn nha. bốn chỗ thì đậu uh, thoải mái nha quý vị. Vâng, khu vực đằng sau đây thì uh, cái uh, khúc nửa hậu thì uh, sẽ được gia chủ thiết kế với uh, làm không gian khu vực uh, bếp và có ờ, ô tiêu cánh đằng sau này cũng như là khu vực ờ, phòng vệ sinh ở bên dưới tầng trệt nha quý vị. Đây là một mẫu nhà cực kỳ là đẹp và đang được gia chủ bán với cái giá chỉ 4 tỷ 890 triệu đồng thôi. 4 tỷ 890 triệu đồng một căn nhà mới nha quý vị và có sổ hồng riêng rồi. Nhà này thì ờ, quý vị khách hàng chúng ta mua thì sẽ được gia chủ là bao sang tên cũng như là hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình. Và đây là một căn nhà xây mới và trong cái mức phân khúc mà tầm hơn 4 tỷ mà với thiết kế đầy đủ, đẹp và được gia chủ tặng nội thất kèm theo như thế này thì cực kỳ là hiếm nha quý vị. Và nằm trên con hẻm xe hơi rộng đến đến khoảng à, à, 6 mét Đấy, và con đường thông xe hơi à, vào đến tận nhà luôn. Khu vực bên dưới đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh cũng như là có bếp và khu vực để xe máy, gara ô tô ở bên ngoài. Đấy, rất là đẹp nha quý vị Một à, căn nhà xây mới và đang có mức phân khúc Chỉ với hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi Là quý vị có thể là sở ngay căn nhà đẹp này rồi Đấy, Và thiết kế rất là tuyệt vời nha quý vị Bên trên đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với khu vực không gian phòng tầng lửng này Tầng lửng này thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với không gian phòng khách của căn nhà mình Và bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led Đèn chiếu sáng luôn Và cũng như là có cái... À, à, à, kính cường lực này rồi những các cái lan can thì được làm bằng à, inox như quý vị rất là đẹp và tuyệt vời Nhà mình thì ở bên trên đây sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng khách riêng và cũng như là có một phòng vệ sinh ở bên trên nữa luôn này quý vị. Có phòng cao kê ở ngay uh, khu vực nửa hậu đường sau đây. Đấy, phòng này là phòng cao kê nha. Cũng như là phòng um, ăn uống nơi sinh hoạt tập trung ở bên trên đây đều được nha quý vị. Đấy, và có giếng trời khu vực đường sau ở dưới trời đây ngay khu vực đây là quý vị có thể là lấy số và lấy được ánh sáng rất là nhiều nha quý vị một mẫu nhà chỉ trong phân khúc hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi là quý vị có thể là sống ngay căn nhà đẹp rồi Đấy, và với à, tặng full nội thất đầy đủ hết nha Đấy, đất đây thì à, tầm lô đất này cũng đã à, 3 tỷ 6 à, 3 tỷ 7 một lô rồi lại với xây dựng là hơn khoảng 1 tỷ nữa rồi hơn 1 tỷ nữa rồi nha quý vị xây dựng mà xây dựng mới bây giờ tất cả những các cái à, nội thất cũng như là những các cái um, à, thợ công thợ thầy nó cũng cao rồi cho nên là căn nhà này là chủ nhà bán với cái giá này là cũng à, vừa với lại à, à, tài chính cũng như là bán để à, anh lấy động lực anh à, xây thêm căn mới nói chung là căn nhà này thì cũng à, so ra thì cũng không có lời nhiều đâu chừng cỡ trăm hai trăm triệu à Đấy, cho nên là bán cái cái giá này là bán à, à thu vốn Tại vì à, căn đầu tay nên là anh muốn bán nhanh Để à, lấy cái may lần sau Nên là à, anh sẽ bán với cái giá chỉ có hơn 4 tỷ một xíu thôi nha quý vị Đấy và những cái uh, căn nhà như thế này thì uh, khá là đẹp rồi Và giá rẻ rồi nha quý vị thì những khách hàng đang tìm và mua trên khu vực địa bàn quận Gò Vấp hoặc là quận 12 cũng như là các cái khu vực lân cận như Tân Bình Đấy, và những các cái khu trung tâm thì có thể là xem sơ qua về căn nhà này cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình thì hãy nhấc máy về liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem và lựa chọn ngay cho mình những cái à, căn nhà phù hợp với lại tài chính cũng như là những cái giá hợp lý với lại quý vị mình nha căn nhà này thì à, theo em nghĩ chắc là cũng rẻ thôi Đấy, với hơn 4 à, tỷ một xíu là anh chị có thể là sử ngay căn nhà mới này rồi Đấy, và xây dựng khá là đẹp nha nhà mình thì phong thủy rất là tốt đứng sau là nửa hậu 7 mét và ngang 4 sâu 11 nửa hậu 7 và xây dựng một trệt một lửng 3 tầng lầu và có lên đến 4 à, phòng ngủ và 7 nhà vệ sinh có một phòng cao kê và một khu vực sân đậu xe máy phòng bếp Đấy, với những những căn nhà như thế này mà xây mới hiện tại bây giờ và giá thì đang có chỉ có 4 tỷ 890 triệu đồng thôi là căn nhà này giá cực kỳ là rẻ rồi. Đấy, với giá hữu nghị rồi nha quý vị. Và anh chị khách hàng ta mua bên kênh nhà đất bên em thì sẽ được bớt thêm nha với chủ nhà nha và những cái giá ưu tiên đến cho quý vị mình nha cô chú anh chị khu vực đường sau đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ tiếp theo này Đấy. nhà thì à, chủ nhà tận dụng cái à, không gian nửa hậu đường sau để làm luôn phòng ngủ thì rất là tuyệt vời rồi rất là rộng nha đường trước vẫn có phòng ngủ và đường sau vẫn có rộng rãi thoải mái này chỉ với hơn 4 tỷ đồng một xíu mà diện tích không gian phòng ngủ của căn nhà mình lên đến khoảng 15 đến 20 mét vuông Đấy 20 mét vuông Có thể là 25 mét vuông đấy nha quý vị Sử dụng tính cả vệ sinh nữa thì hơn nha Đấy và Thiết kế rất là đẹp Tặng nội thất luôn nha quý vị đấy, Phòng vệ sinh thì rất là rộng này Đấy không gian phòng vệ sinh thì rất là thoải mái nha quý vị Nhà mới cực kỳ là đẹp Và nằm trên con hẻm xe hơi nha quý vị Hướng của căn nhà mình thì có hướng chính là hướng Bắc nha Phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là Đông Tứ Trạch nha à, mọi người Vâng thì à, di chuyển lên bên trên Chúng ta sẽ tham quan đến cái à, phòng thờ và sân thượng Đường trước và đường sau luôn này Đây khu vực sân thượng đường trước Đây thì rất là đẹp luôn này quý vị Và khu vực đường sau của sân thượng căn nhà mình Đây và có vệ sinh bên trên luôn nha Ở trên đây thì quý vị có thể là sử dụng làm phòng ngủ bên trên Nhỏ vẫn được này nhá Đấy, Và khu vực phơi đồ giặt rũ có vệ sinh bên trên rất là thoải mái và thuận tiện này quý vị. Với tầm một cái mức phân thu tài chính khoảng hơn 4 tỷ thì à, căn nhà này khá là đẹp và thiết kế với đầy đủ tất cả công năng luôn. Ở đây thì à, lần bên cũng đang còn một số căn nữa nha quý vị và đang bán nữa nha. Dạ, và cũng hơn 4 tỷ một xíu thôi. Và những căn lần bên thì à, ngang 4 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét. Còn căn này là 4 mét và đường sau nửa hậu 7 mét, dài là 11 mét nha quý vị